Kính chào quý vị, hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2020, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu của bản tin sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Những năm gần đây khi nguồn cung bất động sản đất nền tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khan hiếm thì giới đầu tư bắt đầu chọn cho một cuộc chuyển dịch mới ra các tỉnh thành vùng ven, trong đó có Bình Phước. Nổi lên như một điểm nhấn về phát triển hạ tầng công nghiệp của tỉnh Bình Phước, huyện Trân Thành đang được giới chuyên gia và nhà đầu tư đánh giá là khu đô thị công nghiệp phát triển khi sở hữu tới 6 khu công nghiệp đang hoạt động, Thị trường bất động sản vì vậy cũng trở nên sôi động, trong đó dự án Phúc Hưng Golden được xem như một điểm sáng bởi từ đây cư dân có thể di chuyển nhanh chóng đến trung tâm hành chính, trạm y tế, chợ và các dịch vụ tiện ích, khu công nghiệp của Chân Thành. Phúc Hưng Golden được quy hoạch trên tổng diện tích hơn 41 hecta, chú trọng đến không gian sống xanh sạch, gần gũi với thiên nhiên, diện tích dao động từ 56 đến 90 mét vuông.